Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Tech 88 Sau rất nhiều video về các dòng máy laptop doanh nhân, văn phòng Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc MacBook Pro làm đồ họa chuyên nghiệp Đó là chiếc MacBook Pro 15 inch MGXC2 Và nhân đây mình cũng xin được chia sẻ hình ảnh và gửi lời cảm ơn tới anh Cường Đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Việt Tech 88 Anh Cường là dân làm đồ họa chuyên nghiệp và đã yêu thích MacBook từ lâu Tầm tiền anh đầu tư khoảng dưới 30 triệu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 MGX2 mang thiết kế đặc trưng của dòng MacBook Pro mới ra minh đời 2015 trở về trước. Với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, chắc chắn, cùng với logo táo phát sáng, sang trọng và đẳng cấp. Bàn phím là bàn phím nổi, có hành trình phím lớn và khoảng cách phím rộng cho cảm giác thoải mái khi sử dụng. Màn hình được trang bị màn hình 15.4 inch, độ phân giải 2880 x 1800 Cùng với đó là công nghệ màn hình IPS đem đến góc nhìn rộng 178 độ. Giúp bạn nhìn từ phía nào, hình ảnh và màu sắc cũng không bị biến dạng. Chất lượng hiển thị tuyệt vời là sự lựa chọn hàng đầu cho công việc liên quan đến thiết kế và đồ họa. Về cấu hình, máy được trang bị chip Intel Core 7 với tốc độ 2.5 GHz và có thể lên đến 3.7 GHz. Cùng với đó là bộ nhớ RAM lên đến 16 GB, giúp máy chạy mượt mà các tác vụ đa nhiệm cũng như các ứng dụng chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu làm đồ họa, máy được trang bị card đồ họa rời GT750M 2GB cho phép xử lý các tác vụ đồ họa từ đơn giản đến chuyên sâu một cách mượt mà. Ngoài ra, với bộ vi xử lý này, người dùng còn có thể chơi các trò chơi 3D với cấu hình nặng mà không lo xảy ra các vấn đề giật, lag trong quá trình sử dụng. Tổng kết lại, Mac Pro 15 inch MGX2 là chiếc Mac Pro có cấu hình cao, rất phù hợp các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp và tầm giá cũng khá hợp lý